Hello. Hello. Hear me? Chào. Hello teacher. Rồi, oh, chào con. Hello teacher. Hello. Ơ, oh, bạn anh Khoa này có phải là con nào con mới không? Dạ phải. ơ, oh, con mới hả? Ok. Cô với các bạn đã học được uh, mấy nhở? 7 buổi rồi đấy. Đến buổi hôm nay là buổi 8 rồi, sắp hết rồi. <laughs> ok rồi cô hỏi lại các con nè các con học đến unit mấy ở trên lớp rồi ở trên lớp con mới học đến unit 2 thôi à? con như vậy cô học được unit nào sao lại thế thế các con thi kiểu gì con không biết nào <laughs> trời ơi thôi được rồi hôm nay thì cô đang định cô cũng uh, cô cũng chuẩn bị unit mới rồi là unit 8 nhưng mà cô thấy là các con học chậm quá học ở trên lớp ý nên là thôi cô sẽ cho các con làm bài thi vài một cái đề thi giữa kỳ xem thế nào nhá các con đã từng thi chưa vậy các con đã từng từng thi, thi rồi nhưng mà năm lớp năm là cái năm giờ học năm chậm trễ nhất ôi giời khổ thân các con quá được rồi chờ cô tí nha có một bạn còn chưa vào được rồi cô gửi cho bạn cái link để không phải con chào cô con chào cô cô đây cô đây bạn nào đây hồng ngát là mẹ bạn nào hồng ngát là mẹ của bạn nào đấy không phải mẹ Ôi. của bạn không tám giờ bốn mươi em thi à, giờ 40 em đi. 40 phút nữa em sẽ thoát ra ờ, sao con toàn thi vào hôm nay thế sao con thi nhiều thế mà đã học đâu mà thi nhỉ em bạn nó thi toán rồi toán thì <laughs> tiếng anh học ấy quá ok rồi hôm nay mình sẽ làm bà, những cái test nhá cô tí để cô chờ hồng ngát là mẹ bạn nào rồi đất ơi cho cô một tí cho cô một tí Yes. Ok. Ờ, bạn ờ, Ngọc Ánh thì học đến unit 2 này. Thế bạn Anh Khoa, con mới, bạn mới, con học đến unit mấy ở trên lớp ấy? Đâu rồi, con cứ mở mic lên. Con chưa có học unit thấy cô. Trời ơi, <laughs> trời á. Ôi giời ơi, rồi. Hôm trước cô dạy nhanh như thế, cái câu hỏi các bạn khác nhé không phải bạn khoa ờ, hôm trước cô dạy nhanh như thế con có có nhớ được gì không cô tưởng là con học hết rồi không <laughs> chịu trời ok đây nha đây là đề thi giữa kỳ môn tiếng Anh lớp 5 đây là cái đề tham khảo thôi bây giờ chúng ta thử làm xem thế nào nhá Đức Kiên vào được chưa ấy nhỉ rồi không biết nữa ok rồi chúng ta sẽ làm nhá đầu tiên là bài 1 bạn Ngọc Ánh có thể nói giúp cô, đọc giúp cô cái ờ, đề bài này lên và xem là mình sẽ phải làm gì trong cái bài này. Nếu mình gặp cái bài này thì mình phải làm gì? Em thưa cô là circle the art one out có nghĩa là khoanh tròn khoanh tròn cái khác khoanh, khoanh tròn cái gì khác art này là lạ khoanh tròn cái từ khác nghĩa đúng rồi khoanh tròn cái từ khác loại không phải từ khác nghĩa khoanh tròn từ khác, khác loại ok ok rồi ngọc ánh làm luôn cho cô cô một xem nào khác loại có nghĩa là nó không thuộc cái nhóm đấy có thể là có bốn từ nhưng mà ba từ nói về nghề nghiệp nhưng từ còn lại lại lại nói về dụng cụ học tập thế thì mình phải loại cái dụng cụ học tập ra đúng không ok ngọc ánh làm cô làm một loại loại câu đi ạ beach Ok, đi the beach. Thì con con làm câu này vì sao con lại biết là đáp án là đi? Con thưa cô là câu A coach, câu B ship, câu C train đều là cái uh, public transportation còn beach là oh. một cái place. <laughs> Rồi con nói với tiếng tiếng Việt cho các bạn cùng hiểu xem nào. Means of transportation đúng không? Là nghĩa là coach là cái gì? Coach là cái gì? cái xe um, xe, xe khách xe ngồi xe ô tô xe buýt khách ấy ok tiếp nào ship là cái tàu tàu thủy đúng rồi không phải tàu không phải là tàu không phải là đoàn tàu đúng không đây là đoàn tàu này đây là tàu hỏa này kia là tàu thủy còn là, là là bãi biển bãi biển ok thế thì mình sẽ phải chọn bãi biển bởi vì ba từ đầu tiên đều là nói về phương tiện giao thông phương tiện đi lại còn từ cuối cùng là một địa điểm ok được rồi đấy đấy là cách chúng ta làm bài odd one nào nhé các con ok cảm ơn ngọc ánh nhiều à, bây giờ cô gọi bạn tiến đạt làm giúp cô câu hai xem nào em đây ạ ok em chọn câu A have con chọn câu A à, vì sao hả con Em thưa cô là về câu B, câu C, câu D là đều là chỉ hoạt động ạ. Ừ, rồi. Còn câu A là tôi có Thế thì hát không phải hoạt động mà con? Thế cái việc là mình có không phải là hoạt động à? <laughs> Câu này là phải câu B mới đúng. Đúng rồi, thì sao? Đầu tiên con hãy nhìn. Đây lần này thì nó lại không thuộc về nghĩa nữa. Mà nó là loại từ đúng không? Mình chọn D. Surfing chỉ có cái từ này là nó là đuôi in thôi. Còn từ A, C và D là từ nguyên thể. Là động từ nguyên thể. Tất cả các từ ở đây đều là động từ nguyên thể. Hoặc có một cách nữa để giải thích. Surfing là một bộ môn thể thao. Còn ba từ còn lại chỉ là những cái động từ thường thôi. Đó. Con hiểu không hả Tiến Đạt? đầu tiên là mình có thể nhìn bằng mắt này xem là từ loại của nó có phù hợp với nhau không thứ hai là mình sẽ sử dụng đến nghĩa ok được rồi rồi bạn là anh khoa câu ba con nhá cô không biết là con đã học đến chưa nhưng mà mình cứ làm đi <laughs> ok rồi con nhìn câu 3 Câu 3. Nếu con không làm được thì con cứ bảo cô nhá, là con chưa biết làm nhá. Thưa cô và con C. C, ok. Why? Vì sao? C cô. Vì sao hả con? Giải thích được không? <laughs> ok được rồi cô sẽ gọi bạn khác xem nào bạn uh, Henry đâu rồi Câu ba, con sẽ chọn từ nào, từ nào là từ khác loại. Giờ con nói bé quá, con phải nói to lên cô mình nghe được. Player, C. Rồi. bé quá. Ok, C. Thế vì sao lại là C? có phải là C không cô A cô ơi không phải là à, C. cô... A rồi A A A ok thế A vì sao con phải giải thích cái đã người chơi Người chơi? chết rồi <laughs> ok ok Để cô giải thích cho nhá đáp án của chúng ta phải là câu a à. sao gọi là a play cái từ gì nhỉ nguyên thể của nó là play khi mình biến đổi sang quá khứ mình thêm ed đúng không nhưng mà những từ này nó là những từ bất quy tắc theo quy tắc thì mình phải thêm ed còn bất quy tắc thì mình phải biến đổi cái dạng từ sẽ khác hoàn toàn với cái từ gốc của mình cái này đi từ từ go này đây là động từ to be này còn đây là động từ à đó play là động từ ở quá khứ nhưng mà theo quy tắc còn ba từ còn lại cũng là quá khứ nhưng mà là động từ bất quy tắc ok chưa đó có phép đấy chứ rồi số 4 nào bạn um, anh duy đâu rồi con tự bật mic con nhé con còn đây không hình như anh duy vừa thoát ra có đâu nhỉ con còn đây đây đây <laughs> ok con số 4 nhá con chọn câu C. Con chọn C. Ok, vì sao? Con cứ trả lời đi, con cứ nói. Bởi vì ba cái kia đều làm bằng đá. Còn câu C thì con không biết làm bằng gì nên con chọn đại. Bằng đá hả? Ok, được rồi. Ờ, uh, các con nhìn nhìn kiểu kiểu mình generalize nó lên mình nhìn tổng quan đúng không apartment thì là đang chỗ cô ở này là tòa chung cư này là nó sẽ gọi là ở thành phố còn những ba địa điểm còn lại thì là ở gọi là không không phải là, nó sẽ là những cái địa điểm du lịch đúng không cave island và mountain apartment thì cũng có thể hiểu đây là một loại nhà một loại nơi trốn một loại một một nơi để ở ok apartment ở đây là chung cư này à đâu là gì nhỉ căn hộ căn hộ cave là là gì bạn làm biết cứ nói đi cứ mở mic mà nói dạ. hàng là cái, cái hang không hang ok cái hang tươi đọc là gì nhở các con nhở có phải là Iceland không island island đúng rồi chữ S không được đọc lên island là hòn đảo đúng không ok và cuối cùng là mountain tiến đạt biết này chưa con tiến đạt nhớ cách biết, chưa biết rồi ạ <laughs> ok rồi tốt rồi số 5 nào bạn là duy kiên đâu rồi ơi, duy kiên <laughs> của khoai ơi khoai duy kiên đây ok rồi con ờ, vào muộn một chút đúng không thì bây giờ cô sẽ nói lại đây là đề bài của chúng ta là circle the odd one out có nghĩa là tìm từ khác loại tìm cái... trong số 4 từ họ cho ok thì từ nào là từ khác loại trong câu số 5 Cô Nam em chọn cô B. B, ok, vì sao? Con cứ nói đi cô cô A cô C cô D là thức ăn còn cô B là hành động ạ à. đúng rồi giỏi ok play của chúng ta là động từ chơi ba từ còn lại là không phải đồ ăn đâu đúng không nó là danh từ làm sao mình ăn được candle đúng không fruit là hoa quả này candle là cái nến và cuối cùng birthday cake các con biết rồi là bánh sinh nhật Đấy. Thế nhá. Đấy là bài odd one out của chúng ta. Có bạn nào chưa hiểu không? Lúc nữa chúng cô sẽ có một vài bài nữa để chúng ta ôn lại. Rồi, nhìn chung bài này là như vậy. nếu các con muốn ghi lại nghĩa thì mình có thể ghi vào nhé. theo, chúng ta có bài số 2 là complete the sentence with suitable words. Ok, bạn um, Minh Quân đâu rồi có thể đọc giúp cô cái đề bài này không và nói cho cô biết là chúng ta phải làm gì trong bài này Em nói cô là bài này họ nói là uh, điền những, những từ thành câu hành trình điền từ điền từ vào chỗ trống đúng không nhưng phải điền từ phù hợp chỗ trống ok khánh hà con ơi con không viết lên màn hình nhá rồi bắt đầu những từ họ cho là with When does, songs và how. Năm từ tương đương với tương ứng với năm chỗ trống ở năm câu mà họ cho. Ok, nào chúng ta sẽ làm lần lượt nha. Bạn uh, Minh Quân, con làm luôn cho cô cô một. Em nói cô cô một là Nam often do morning exercise. Đúng rồi, Nam often does morning exercise. Câu này mình đã có chủ ngữ là Nam rồi và mình đang thấy thiếu là động từ ở đây thế thì mình sẽ nhìn xem ở trên năm từ này có từ nào là động từ không mình chỉ có hai từ là went là quá khứ của từ go và từ does là từ đã được chia ở ở chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít đó, đúng không từ động từ do mà ra thế thì chúng ta sẽ dùng từ nào went hay là does bởi vì chúng ta có từ often là trạng từ chỉ tần suất nên đây chúng ta sẽ phải dùng thì hiện tại đơn đúng không nào và chắc chắn rồi chúng ta sẽ phải sử dụng từ does ở đây nhá Nam does morning exercise nghĩa là Nam tập thể dục buổi sáng Nam thường xuyên tập thể dục buổi sáng ok được rồi Đấy, chúng ta sẽ làm như vậy nhá tiếp theo chúng ta có bạn Khánh Hà nào làm giúp cô câu số 2 xem chúng ta sẽ điền từ gì vào đây trong những bài như thế này nếu mà con tự làm ấy Thế là con cứ làm những câu mà con biết rồi. Sau đó mình sẽ dùng biện pháp loại trừ cho những câu mà mình chưa biết nha. Rồi, ờ, còn ở đây thì mình chúng ta <laughs> sẽ làm lần lượt. Số hai Khánh Hà đâu con? Con ạ. Ừ. Ờ, có phải Ngọc Ánh vừa nói không? Dạ phải. <laughs> cô gọi mãi bạn Khánh Hà không nói. Ok, thì số 2 con làm cho cô. Ngọc Ánh. Con thương cô là after school he does his homework with his classmates. Đúng rồi, câu này hoàn toàn chúng ta phải dựa vào nghĩa rồi. Sau giờ học, anh ấy làm bài tập về nhà với bạn cùng lớp của anh ấy. Ok, with ở đây có nghĩa là với. Do his homework with his classmates. Ok, đúng rồi. Tiếp theo. Ngô Châu nào bạn Châu đâu? Ờ, chúng ta sử dụng hai từ rồi đó. Em thưa cô, câu 3 là How did you get there? Đúng rồi, sao con biết vậy? Sao con biết là mình phải điền chữ how vào đây? Dạ, ở lớp em cũng học cái môn này rồi. Không, cô không hỏi là con có học hay không. Cô muốn con giải thích vì sao mà con biết là con phải dùng chữ how ở đây nhiên mình học thì mình phải biết làm rồi đúng không nhưng mà con giải thích câu này như thế nào Chả nhẽ là giải thích là tôi học câu này rồi nên tôi biết làm <laughs> giải thích thế nào cho đúng chứ em giải thích dùm cho cô <laughs> rồi thế thì anh duy giải thích hộ bạn châu xem nào <laughs> cô cô về cái chữ hao này là nó thuộc dạng là câu hỏi ờ à, đứng đầu câu thì một là mình phải à mình phải để cái gì nhỉ từ để hỏi đúng không từ để hỏi mình muốn biết nó là gì thì mình phải nhìn vào câu trả lời của nó câu trả lời người ta đang nhắc đến một phương tiện đúng không phương tiện đây là bằng xe khách thế thì mình phải hỏi là cậu đến đó bằng cách nào chưa thì mình sẽ dùng từ How. Okay, how did you get there? Cậu đến đó bằng phương tiện gì thế? Tớ đến đó bằng xe khách. Okay, được rồi. Tiến Đạt cô 4 nhá. Tiến Đạt tự mở mic con ơi. Em là cô là I went ờ. to the... I went to the theater last night with my parents. Chuẩn luôn. Thế con cô hỏi một chút là vì sao con lại biết là dùng từ went nếu như mà giả sử đi họ không cho mình những cái từ này Thế mà cô Tiền điền từ go ở đây được đúng không? Đạt. Cô điền từ go ở đây cũng đúng á? Chắc không? Không <laughs> Chúng ta có trạng từ chỉ thời gian ở đây là last night mà last night thì không phải là bây giờ nữa đúng không? Last night là ngày hôm qua rồi mà những cái gì xảy ra ngày hôm qua thì nó ở trong quá khứ. Thế chúng ta phải biến đổi từ go thành went mà nó sẽ có nghĩa là tôi đã đến dạp chiếu phim tối qua với bố mẹ của tôi. Ok, chưa? Go ở đây không chấp nhận được đâu nhá, không không được dùng go đâu. Vâng ạ. Ok. Đặt đi như nào nhỉ? Cấm dùng từ go ở đây nhá, bởi vì có từ last night. Rồi, câu cuối cùng. Khánh Hà Bây giờ nha, cô thử bật mic lại cho Khánh Hà nha. Cô cô không cấm con này đâu. Cô vẫn cô vừa ask rồi ấy cô vừa hỏi con là để mở mic ở đây con thử mở lại xem nào. Đâu rồi? Không được á, sẽ thế nhỉ? Con có cắm tai nghe vào máy không vậy? cô không ấy đâu cô không uh, tắt cái gì của con đâu khó quá nhỉ diệu minh nhá chưa gọi diệu minh rồi làm cô câu cuối cùng cô em với cô câu cuối cùng là they they sang English uh, songs rồi they sang English English songs beautifully rồi, ờ, họ hát những cái bài hát tiếng Anh rất là hay. Ok, they sang English songs beautifully. Ok, thế nhá, con nếu mà con gặp bài này thì mình cứ điền thôi. Còn từ nào, cái câu nào con không, các con không làm được, nó con bỏ qua, nó con làm những câu mà con biết làm. Rồi sau đấy mình dùng biện pháp loại trừ. Ok, nhớ là để ý cho cô những cái trạng từ chỉ tần suất này hoặc là trạng từ chỉ thời gian nhé. Ok, tiếp nào chúng ta sang bài đọc. Dễ quá đúng không? lần này có mấy câu nhỉ có 5 câu thế thì để cô đẩy cái này lên một tí xem nào không được không nhỉ không lên được mà cô cô đang định cho nó khoảng cách nó ngắn lại nó sẽ lên được á đấy kiểu vậy rồi Đấy, nhìn rõ chưa? Ok, con dành thời gian làm đọc bài này trước. Đọc nha. Có từ nào con không biết không? con có thể viết vào trong phần chat để con xem mà cái từ nào con thấy nó là từ mới mà con không hiểu nghĩa không? Vậy cô cần bạn đọc giúp cô nhé. Bạn uh... Thanh Nha đâu rồi? Thanh Nha chưa gọi. Ok. Vậy đọc thuốc của bài này xem nào con. Thế ạ, cô nghe đây. Rồi bên con ồn nhờ. Đây rồi. Ok, rồi cô có phải gọi phải gọi bạn khác rồi. Bạn Diệu Minh nhá. Diệu Minh ơi. Làm giúp cô tên nào. Em của cô là His name is Phong. He he lives in a house in the city. Mm. Near his house Rồi to hơn chút được không? Uh, an Rồi. academic. Đúng. He is a he is a student. He's he uh, stud studies. He study at Les Les One. Les One. Mm. primary primary school. Mm. His house near his school, so he often go goes goes to school on foot. He mm. goes to school in the morning, in the afternoon. He often does his homework. His uh -huh. homework and helps his mom with some little little things. Rồi, ok. Cô thấy là khi mà các con đọc à đâu khi mà bạn là gì nhỉ? Ờ, Diệu Minh đúng không con? Khi mà con đọc con hay bị bỏ mất cái âm s ở cuối lắm. Chẳng hạn there e này, there is a đúng không? There is a supermarket He studies at Legend Primary School. Okay. He often goes. Đây là từ goes, không phải là goes đâu con nhá? Nó từ go thêm chữ s, đúng không? Thêm s thì nó là goes. Thế thôi. Cả từ studies cũng thế. Study, studies. Okay. Rồi. Clinic. Đúng không? Chúng ta có từ clinic. Đây là phòng khám nhé. Trong tiếng Anh nó nghĩa là phòng khám. đây là một địa điểm thôi nó giống như là a bank a post and a clinic ok clinic là phòng khám ok cô sẽ hỏi các con lần lượt nhé ok what is his name dễ quá dễ quá Khánh Hà con mở được mic chưa chưa hả thế cô sẽ gọi bạn ui ai đấy em cô để em trả lời cho ok em em à bạn bạn Ngô Châu lúc nãy chưa trả lời được đấy cô gọi bạn đi trước nào chào cô tí rồi lần lượt cô sẽ gọi lần lượt em thưa em thưa cô là cô một là name is phong ạ à. cái, gì name cái gì cái gì nói nói lại cho cô xem em, name is phong his name đúng không ý con là thế đúng không his name is phong bài đọc nhá khi mà con đã tìm ra được về thông tin rồi ấy thì con viết đi hết cái câu đấy vào đừng có bỏ mất cái chữ cả nhá what is his name his name is Phong rồi tiếp theo bạn Tiến Đạt nào what does he do cái câu này cái câu what does he do nó đang muốn hỏi gì về nó đang muốn con đưa thông tin gì what does he do khi mà dạ, nhận được câu hỏi như thế này ờ ừ, thì con sẽ cung cấp thông tin gì con chưa tìm ra thông tin cô ơi bởi vì con chưa hiểu câu hỏi <laughs> ok ngọc ánh And her cô là what does he do? He is a student. Đúng rồi, he is a student khi mà các con nhận được cái câu hỏi là what does he do hoặc là what do you do ấy chứ không không nó không nghĩa là bạn làm gì đâu nó không hỏi mình là hành động ngay bây giờ hỏi về nghề nghiệp của con ấy ok what does he do anh ấy làm nghề gì chứ không phải là anh ấy làm việc gì nhá ok thế mình trả lời là he is a student rồi ờ, mình sẽ khoanh vùng thông tin nó ở đây đúng không cô cho nó một cái màu sắc gì đó ở đây màu uh, màu đỏ Đấy, câu 1 là his name is Phong này câu 2 nếu mà mình hiểu được câu hỏi what does he do là muốn mình đưa ra thông tin về nghề nghiệp thì mình sẽ biết được là mình phải viết câu này vào ok được rồi câu số 3 anh Duy nào anh Duy đâu con does he live con này cô three side ừ, câu 3 No, she doesn't. He lives in the house in the city. No, she doesn't á. No gì? Con biến đổi con biến đổi giới ờ, tính của người ta. À? No, he doesn't đúng không? He, no, he does live in a house in the in the city. Mm, okay, no, he doesn't con có thể viết lên đây là đủ à? đừng viết thêm nữa đây là câu hỏi yes no question mà đúng không họ chỉ cần mình trả lời là có hay không thôi con điền no he doesn't là đúng rồi nhưng mà nếu mà họ hỏi thêm thì con sẽ ghi cái câu này vào Đúng chưa nếu họ hỏi là where cơ họ hỏi là where does he live cơ thì mình mới nói là he lives in a house in the city nhưng mà đến đây là được rồi nhá đừng viết thêm càng viết nhiều thì càng sai ok chưa có những ai mà chấm chặt ý bảo là ơ đội đưa thừa thông tin thế chẳng ừ, thế là bị trừ điểm thì sao đúng không ờ, ok tiếp nhá <clears throat> số 4 này where is his school where is his school à, anh khoa đâu rồi nghĩ là câu này con làm được thưa cô là near his house Đúng rồi. Đúng rồi, thì con trả lời cả câu như nào phải có chủ ngữ và vị ngữ cho đúng không? Đầu tiên chủ ngữ là His school is Đúng rồi, đúng rồi. His house. Vâng luôn. Is near his house. Vâng rồi, his school is near his house. Trong cái thông tin ở trên bài ấy, nó lại đảo lại đúng không là nhà của anh ấy gần trường. Nhưng khi trả lời họ hỏi là địa điểm của trường nó ở đâu thì mình phải trả lời là trường của anh ấy ở gần nhà rồi. ok tốt tốt ok đúng rồi tốt. rồi câu số 5 nào bạn uh, duy kiên nào when does he go to school duy kiên đâu rồi con bye <laughs> when does he go to school ở đây chúng ta lại gặp một từ để hỏi từ này là từ when. Từ này để khi mà mình gặp từ when thì mình phải đưa thông tin gì hả con? tin về cái gì? Kiên nhỉ? Kiên. Thì dạ, em có trả lời là he goes to school in the morning. He goes to school in the morning. Đúng rồi, viết cả cái câu này vào. Nhớ chia động từ in the morning ok xong khi mà mình gặp từ when mình phải đưa ra thông tin về thời gian khi nào in the morning ok chứ nếu mà mình lại đưa ra thông tin là he go to school on foot là sai đúng không anh ấy đến cách là anh ấy đi bộ đến trường thì là sai mình phải đưa ra về thời gian in the morning ok được rồi tiếp nè Bài này, chúng ta đi đến bài viết. Ok. Bây giờ cô sẽ lại lại cho cái này nó nhỏ lại. Ok rồi. Đây là bài pre-order the word. Bạn nào đang mở mic có thể tắt giúp cơ được ha. Minh. À đâu? À, Minh Quân à? <laughs> Hơn hoặc Minh Quân cũng được. Ok con, reorder, reorder the à. word. Là con phải làm gì bài này? Con phải làm gì ở bài này? Em nói con reorder the word là sắp xếp lại các từ. À, đúng rồi, sắp xếp lại từ để tạo thành một câu hoàn chỉnh và có ý nghĩa đúng không? Rồi, cô cảm ơn. Henry ơi, làm giúp cô câu 1. Là dạ, thưa cô là Linda and I để con cứ nói đi cô sẽ viết. Invisible in In cái gì? In the, in the gym à. In the gym. Ok, coi như là con đã làm xong. Thế khi khi mà con đã viết xong câu này rồi thì con có phải đếm lại không? Có đúng không? Dạ, có. Đếm lại xem nó có đủ không? Đếm nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chuẩn rồi. Okay, Linda and I play volleyball in the gym. Khi mà mình làm những cái bài như này, đầu tiên mình phải tìm chủ ngữ, sau đấy là động từ và cuối cùng là những cái thông tin thêm vào đó. Ok. Một câu bắt buộc phải có chủ ngữ và động từ các bạn nhá, đừng có quên. Rồi, câu 2. Châu đâu rồi? Ngô Châu, Ngô Châu. Ok, làm giúp cô bài à câu số 2 châu nhá con nhá câu 2 là hai um, câu hai là ai ai ai là chủ ngữ thì đúng rồi ok bắt buộc là phải là chủ ngữ rồi thế động từ là gì con ta cứ phải tìm động từ cái đã tìm chủ ngữ và tìm động từ cái đã động từ trong câu 2 là gì vì họ cho 1 2 3 4 6 7 8 cũng là 8 từ chủ ngữ là ai rồi động từ là gì Offenko ừ ai nói đấy Offenko á Offenko là động từ á Chết rồi không phải rồi Ơ <laughs> Châu ơi. À, do. I do. À, nói nhỉ? Có phải Tiến Đạt à? cô đang hỏi bạn Châu cơ mà. Từ để cô hỏi bạn ý. Đâu rồi? Châu ơi con. nếu con không trả lời được thì con cứ bảo cô là con chưa trả lời được không để cô sẽ gọi bạn khác có thể các bạn khác sẽ biết làm mình đỡ mất thời gian ok ừ. ok được rồi đạt nào Yến đạt được rồi em đây ạ ờ động từ là gì con được. chứ ok gì nữa thế là mình loại bỏ được hai thành phần là ai và do rồi mình còn các từ còn lại thôi con làm nốt ngoài được không I do often in my I do often in my con vừa nói thế đúng không? Để cô viết ra đây cái đã nhá, rồi con sẽ check được xem mà đúng hay sai. Được chưa? Nào nói tiếp nào. Homework. Homework. Tiếp nào. 1 2 3 4 5 6. Hai từ nữa, đúng chưa? thì nữa là đạt nhở nhanh con còn phải đi thi đúng không nốt hôm nay là cô, cô, cô cho con đi thi <laughs> nào gì nữa con the after the afternoon the ờ, afternoon câu này đúng chưa hợp lý về ý nghĩa chưa em cảm giác ngốm lắm hôm trước cô dạy con là trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng ở đâu so với động từ thường ấy nhỉ đứng sau sau à thế rồi thế thì không nhớ lời cô dạy rồi nó phải đứng trước thường nha often phải đứng trước động từ thường này cô sẽ đưa nó về đây often do cái cục này là đúng rồi này cái đoạn này đúng rồi mình sẽ xét đoạn tiếp my homework the afternoon có ý nghĩa không vậy con phải do cái gì chứ đúng không con phải làm cái gì do homework do homework ờ có cho nó đưa về đây đây con nhầm ờ đúng rồi lại đưa nó về đây chưa đấy thế là câu hoàn chỉnh rồi thế thôi dễ mà đúng không I often do my homework in the afternoon. Ok, do my homework là bài tập nhà là một cụm là mình đã học rồi. In the afternoon là cụm từ chỉ thời gian là vào buổi chiều. Ok, rồi tiếp theo bạn nào đang vẫn nói nhỉ? Bạn nào đang nói nhỉ? Đâu à? Không. Tiếp theo cô sẽ gọi bạn ờ, Minh Quân đâu nhỉ? hai cô là đạt đi mất rồi cô ba là what is his address okay what is his address okay được rồi thế cô hỏi con câu này con nói thế nào cũng được what is his address khi con nhận được câu câu hỏi này con trả lời như nào cô là câu trả lời là his address is His address is one two three ừ. Central Street. Đúng rồi. Đúng rồi, biết ra đúng không? Okay, his address is at 123. À, đọc là 123 à? 123. Đúng không? Trần Hưng Đạo Street. Rồi, ok, cảm ơn con tiếp theo nè bạn nào Khánh Hà mở được mic chưa con ơi hay con có thể thoát ra rồi mình vào lại xem sao nhé Khánh Hà nhé rồi bây giờ cô gọi bạn Thanh Nha này câu số 4 làm cho cô câu số 4 Đó. Thanh đấy không con ơi alo alo alo Sáu thưa cô là How do you go to school? Đúng rồi, how do you go to school? Cô hỏi con này, how do you go to school? How do you go to school? Nha rồi? Do you go to school? Mày biết đi con. Khánh <laughs> Hà Khánh Hà không có thoát ra rồi mình vào lại được bạn đang nói bạn bạn Thanh Nha đâu trời đây đây dạ. tôi còn hỏi, hỏi bạn anh Duy vậy how do you go to school I'm go to school à, every day. đấy. No, I'm no, go no. À. <laughs> là how cơ mà how chứ không phải how often đâu đúng không I went to school by bike không phải rồi chết rồi đầu tiên là thì hiện tại đơn dùng động từ go I go đúng không I go to school by bike nếu trả lời câu này I go to school I like rồi đúng đấy đúng đấy là đầu tiên cô thấy nghe con bảo là I am go hay sao am go sau rồi con lại bảo là I went nhưng mà không con cứ nhìn vào thì của nó nó chỉ là thì gì thì mình trả lời thì đấy thôi I go to school by bike Đó. how chứ không phải how often nhé how là hỏi về cách thức how often hỏi về tần suất đợi rồi nam số năm số năm số năm Khánh Hà con vào được lại chưa ừ đây uh, à, hình như là máy của con của mic nên là cô còn không mở được mic con của nè Khánh Hà đâu rồi? Chờ cô tìm bạn Khánh Hà thấy bạn ở đâu? À, chữ unmute này. Mở được chưa con ơi? Khánh Hà ơi. Khánh ơi. Không được. Kiên để cho cô cô này em sắp xếp lại là Tom watches TV twice a week Tom watches đúng rồi TV twice twice a week nghĩa là gì hả con Thế cô là hai lần một tuần rồi thế cô hỏi thêm dạ. nếu mà ba lần một tuần thì mình nói như nào Thế cô là rồi một với hai một là once một lần twice là hai lần đúng chưa thế biết sai hai lần nhưng mà từ 3 trở đi từ 3 cho đến mãi mãi cho đến một nghìn một tỷ một bao nhiêu 9 tỷ gì đấy bao nhiêu cũng được thì mình sẽ lấy con số lấy con số, số rồi cộng với cái gì tham thêm số nhiều mấy lần nhá thế bao nhiêu lần <sighs> thế thôi once là một lần twice là hai lần chỉ có hai cái này biến đổi thôi các cái còn lại 100 times 9 billion times 9 tỷ lần là times hết nhá ok được rồi sao đấy chưa đâu no he doesn't nhá không cần biết thêm gì đâu các bạn ạ next one đây là may mắn cho con là không phải là <laughs> đề bài bằng tiếng Việt không phải tiếng Anh ta dễ hiểu ok Đức Kiên ơi không phải cộng với TH cái gì đâu nhá nhầm đấy nhá ok bạn nào nhỉ anh Khoa lúc nãy là chưa trả lời được câu này đúng không bây giờ cô sẽ gọi con làm câu một này xem làm được không nhận bài này đi nhanh nhá bài này chúng ta đi bài khác thì đi rất là chi tiết rồi bài này nhanh nhá nhìn nhìn một phát biết luôn nhìn một phát biết luôn là chọn gì đúng không nhỉ con nhỉ cô và bi bi à large chắc không chắc không chắc không <laughs> từ nào từ các bạn ok câu hỏi bạn châu xem có trả lời được không này con cứ mạnh dạn lên trời ơi con cứ bạn châu cứ mạnh dạn lên nếu mà biết thì nói là con biết nếu không biết thì bảo là con chưa biết con nhờ các bạn khác giúp con thôi sao đâu ok câu một nha chúng ta phải đi phân tích đúng không có bốn từ à, từ khác loại ừ. nhìn phát biết nhỉ không trả lời cô à cô ơi em chưa biết câu một em chỉ ờ, okay. suy nghĩ ra được một câu thôi ạ. À. Nếu như mà con làm bài này thì con sẽ làm câu nào? Kể cả bừa nhá, kể cả bừa đi, nói cho cứ cho cô một đáp án. Các con khi con làm chỉ làm Đấy. con chỉ làm được câu 4 thôi ạ. À. Con câu chỉ 4. làm câu 4. Thế lát nữa cô gọi lại con làm câu 4 nhá. Ok con. Henry. À, um, con nghĩ là câu B, câu B. B vì sao? G giải thích không do g, do là rộng là hờ. Ờ. g à đọc la g là chỉ về đặc điểm đặc điểm thế cái file này không phải là chỉ đặc điểm mà con file này là chỉ về trạng thái và đặc điểm đúng không đây còn từ từ early thì sao file là khỏe early thế... là sớm ừ thế sớm thế nó khác à thế thì nó từ large và early khác nhau như nào early là nói về yeah <laughs> nhưng mà chúng ta chưa nói từ not nhỉ thế từ not là chỉ cái gì nó là chỉ về nó no I'm not là gì á cô ạ à? thì cái gì thì cái gì chị cái gì cũng <laughs> đầu đầu tiên con phải sửa cho con cách đọc cái từ này đã là large là g phải là g cái gì đó nhá large large rồi ok anh duy như là biết làm câu này rồi giúp bạn henry xem nào <laughs> con chọn câu c à, đúng rồi chính nó đấy chính nó đấy rồi nhưng mà vì sao bởi vì nó là không là không có gì hết khác với mấy chữ kia à. mấy mấy chữ kia cái cấp a b d là loại từ gì đấy con là loại từ chỉ một thứ gì đó tính từ tính từ ờ có câu hỏi có mấy loại từ trong tiếng anh ba loại từ à rồi cứ kể cho cô xem nào tính từ tính từ đúng rồi tính danh từ ờ tính từ là những từ chỉ trạng thái đúng chưa danh từ là những từ chỉ gì chỉ những chỉ vật như là chủ ngữ chỉ vật người hoặc là vật hoặc là sự việc thì là danh từ rồi gì nữa trạng từ trạng từ đúng rồi giống như là trạng từ chỉ tần suất ấy. Đúng chưa ok còn một cái nữa động từ đúng rồi động từ chỉ cái gì chỉ những hoạt động đúng rồi hoạt động hành động đúng rồi danh từ động từ tính từ trạng từ bốn loại đấy trong tiếng anh là là chính nhá ok thì a b và d là trạng từ fine là giống như I'm fine tôi khỏe hoặc là một cái gì đấy nó rất là fine thì nó có nghĩa là rất là đẹp đấy large là lớn rộng lớn early là sớm ok rồi early như kiểu tôi đi học sớm I go to school early not ở đây nó là phó từ các con chưa cần biết đâu chỉ biết là nó không phải là tính từ thôi nhá các lại là được ok rồi số 2 bạn nào bây giờ thế nhá các con không đọc từ này là large nhé à? large Henry hiểu chưa đấy con hiểu rồi cô ơi ok con fine large và early đều là tính từ trạng thái rồi Minh Quân là làm cô tiếp câu thứ hai rồi nào em nói cô là em sẽ chọn của A ok vì sao con vậy em nghĩ là grab này là tính từ còn câu còn bc và d là uh, từ con có biết nghĩa của từ grass là gì không dạ có cô có là gì con dạ có có dấu hỏi có chết rồi Đúng nhập cỏ cỏ thảm cỏ ấy không grass là cỏ nhá giống như là cỏ trong công viên ý Đấy. cỏ xanh ý. con nói cỏ đó con nói cỏ ừ. đó, tự nhiên ừ. cỏ vô hỏi trời ơi nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng thế sao con lại bảo là nó khác ba từ còn lại con đang chưa hiểu đúng không con đâu có nói khác đâu sao đây con nghe nhầm cú mà đây con có chọn cú mà câu yeah có hỏi con đâu Henry có hỏi bạn Minh Quân cơ mà hỏi bạn Quân cơ mà sao có Henry con cứ tự mầm mấy thế cô đang hỏi bạn Quân cơ mà đúng không ờ... rồi cô lại hỏi bạn Quân tiếp đây này cô đang hỏi bạn Quân nhá cô hỏi bạn nào bạn đấy trả lời bạn khác khi nào đến lượt thì cô sẽ hỏi hoặc là nhắn cô với ông chat thì cô biết được nha không tự của mình rồi Quân ơi đấy là con chọn A đúng không đấy thì chúng ta phải đi xem nghĩa ở các từ này grass là cỏ này vegetable là cái món rất là quen thuộc rồi là gì hả con hả quân cứ mở mic đi vegetable vegetable ờ. là rau rau rau đúng rồi rau free free là cây cây đúng rồi thứ cuối cùng là school là gì trường học trường học đúng rồi thế con con chọn lại được không chọn lại là gì nó gọi là em chọn là gì đúng rồi trường đúng rồi phải chọn school người khác liên quan đến rau cỏ cây này nó là kiểu thực vật ấy hay còn trường thì nó là danh từ nó là khác rồi ok nhớ nhá grass là cỏ con nhé nó không phải là loại từ khác gì đâu ok được rồi số 3 này bây giờ mình nhìn thấy bạn duy kiên nhá đây <laughs> là cô nhìn thấy củ khoai anh Nha có đấy không con ơi hmm. hãy chưa gọi bạn Ngọc Ánh nhỉ Ngọc Ánh đang ờ, đang gọt cái gì ấy <laughs> con đang gọt cái gì đấy <laughs> giỏi phết dùng dao giỏi phết đấy chứ hồi bé cô còn bé cho con cô chả được dùng dao đâu bố mẹ cô sẽ sợ cô cắt vào tay <laughs> rồi số 3 nào con sẽ chọn gì con thua số 3 là con chọn câu C ok rồi con nói đi vì sao nhớ là phải có câu giải câu giải thích thỏa đáng nha hợp lý nha ờ giải thích đi con hồi nãy mà cô bị đơ hả cô ừ cô chưa, chưa nghe gì đâu cô chưa nghe con nói gì đâu cô thì chỉ thấy con bảo là chọn c đúng không nhưng mà vì sao con phải giải thích rồi cho cô con thưa cô, bởi vì capital là kiểu cái uh, capital là kiểu cái thành phố thị trấn. Còn cái city là thành phố, apartment là căn hộ, còn countryside là vùng nông thôn. Khác nhau ở đâu nhỉ? Cô vẫn chưa hình dung ra được. Con dựa vào nghĩa à hay sao? Hay con dựa vào gì? Capital là thủ đô à? Cô biết ở đây à? siêu trì là thành phố à còn dựa vào nghĩa ừ. trong nghĩa là nông thôn lại khác vậy nghĩ như thế nào mà con lại bảo là bởi vì apartment là căn hộ nhưng mà căn hộ lại là ở thành phố còn countryside là vùng nông thôn còn countryside là vùng thủ đô cũng là ở thành phố countryside là của căn hộ nha ừ thế mình cái câu này cô thấy là mình nên giải thích giống như cái câu trước apartment là một loại nhà apartment là một loại nhà thế còn cái khác nó là những địa điểm ở trong một đất nước đúng không có capital à. này ở ờ, trong thành phố trong một đất nước cũng có thành phố này và cũng có cả vùng nông thôn nữa apartment là một cái gì đấy nó phạm vi nó hơi bé và nó thuộc cái phạm cái cái nội dung là loại nhà đúng không một loại nơi nơi ở căn hộ nhá rồi <laughs> ok uh, tiếp theo là bây giờ cô gọi bạn Henry này làm với cô câu bốn dạ. nhá câu 4 con sẽ chọn đáp án nào à, câu câu à, câu câu câu C đúng không cô ờ đúng rồi vì sao giờ do, câu C là nói taxi là nói về một cái gì này cái gì cái, cái nếu con không giải thích nếu con không giải thích từ câu C thì con giải thích ba câu còn lại sẽ nào đúng không còn by là nó bằng bằng cái gì đó nó được làm bằng cái nếu như mà con dịch bằng cách giải nghĩa ấy, thì hơi khó bây giờ con hãy yeah. Dạ. quy về vào một cái nhóm đi taxi nó không thuộc cái nhóm của by at và from thì cái, cái nhóm của by at và from là nhóm gì nó là loại từ gì loại từ đây là à, giới từ ở đâu mình có loại từ nữa là giới từ nó gồm các từ in at on under behind by nhiều lắm giới từ còn taxi ở đây một mình nó là danh từ hoặc mình có thể giải thích ngược lại taxi là danh từ và cái ba từ còn lại không phải là danh từ đúng chưa rồi lúc nãy là cô ờ, ok bây giờ cô hãy thử dạ, thách cô hãy thử thách bạn Ngô Châu không làm cái câu có biết làm nữa mà làm mấy câu số 5 Châu đâu rồi câu này rất dễ rất dễ ok em, câu này em chọn đáp án là C C à sao con ơi À, em biết đáp án còn không giải thích được cô ạ. <laughs> Đây cũng chưa phải đáp án. <laughs> ok. Lúc nãy cô nói đi nói lại cho con các con nhiều rồi đúng không? Cái từ when này là đi từ từ nào mà ra? Châu, so, cô đang hỏi con. when nghĩa là gì? when nghĩa là gì con? Nhớ không? Nhớ à? Được Went là quá khứ của từ go. Bình thường con nói là I go to school. Đúng không? Every day đi. Đây là thì hiện tại đơn rồi thì mình vẫn giữ nguyên go là động từ nguyên thể. Nhưng mà mình muốn nói là hôm qua tớ đi học bằng xe đạp cơ. Hôm qua tôi đã thực hiện cái hành động đi học bằng xe đạp. Thế thì mình phải biến đổi cái từ go này từ hiện tại sang quá khứ là mình phải biến đổi nó thành went I went to school by bike con hiểu không khi nào dùng go khi nào dùng went không đâu đâu rồi nói yesterday và cho nó rõ nhá đấy I go to school every day every day là từ chỉ thì hiện tại đơn yesterday là chỉ quá khứ nên mình phải biểu từ go sang when hiểu chưa và đây là từ quy tắc con chỉ phải con cái việc của con là phải nhớ chứ không có quy tắc nào cả đâu sang when rồi trở trở về câu 5 thì when là quá khứ động từ trong quá khứ và các từ còn lại là động từ nguyên thể chưa có chia cái gì cả nên mình phải chọn a chưa thế thôi cả bốn từ này đều động từ nhưng when là động từ trong quá khứ và những từ còn lại là từ động từ nguyên thể nên mình phải chọn câu A ok chưa hiểu chưa con Châu con hiểu chưa ok Ui, còn một phút à, cô xem bài có dài không nhá ngắn lắm làm nhanh nhá làm nhanh nhá ok cô hỏi bây giờ cô sẽ cho con tự động bật mic cô sẽ đọc câu này lên và con khi nào cô hỏi là các con điền điền uh, câu gì điền từ gì đi con đồng thanh nhá đừng nói vội đến ngày ba <laughs> ok câu 1 này chấm chấm chấm Tuyết Lan go on holiday nhà hàng ok một hai ba con chọn A B C B B B B B cô B B bò à ừ. ok đúng rồi cô cần bạn uh, anh Duy trả lời giúp cô vì sao lại chọn B à. dựa vào cái gì được ừ, cô dựa vào câu trả lời. Đúng rồi, câu trả lời của chúng ta là gì? Nha Trang là một địa điểm. Nên... Địa điểm. Câu hai này. He went to Dana, the chấm chấm chấm city. ABC một hai ba bắt đầu. bạn nào nói anh duy bảo si à Sao city C đúng không cô à. đây đúng không cô đã nghe hết đâu cô nghe hết rồi cả bạn nói đâu chỉ mới thấy nghe chữ C thôi à, cái đồ gỗ cô để cô nghe các bạn nói hết cái đã các con cứ tự bật mic lên nhá cứ tự bật mic lên mà, nói hình là C bây giờ cô sẽ cho con nghĩa của ba từ này xem con chọn gì nhá hostel beach bãi biển town thị trấn rồi chọn đi B B thành phố bãi biển á y b rồi nghe cô nói các bạn nghe cô nói khi mình muốn điền bạn là rồi chị bạn nào tắt mic giúp cô với tắt mic nha ok chị gì ở đây là danh từ rồi cái từ nào muốn đứng trước danh từ lại từ nào phải đứng trước danh từ phải là tính từ đúng không mà mình chỉ có cái từ coastal là ven biển thôi ừ. cái cái cái đuôi này cái đuôi al này nó là tính từ nhá đấy giống cứ như kiểu là international ấy vâng. quốc tế hoặc là national này hoặc là local này đấy họ nhà ven biển nhá Đà Nẵng là thành phố ven biển tiếp theo tiếp theo uh, where chấm chấm chấm he last summer ui bạn tiến đạt vào này where chấm chấm chấm he last summer Linda in his grandparents ok gọi các con nói đi một hai ba B C nghe được là C B B anh Duy bảo C ạ B con nói B Ờ à, rồi. Có bạn nào có ý kiến khác B không? B. Ý kiến con cứ có thể mở mở mic tiến đạt nữa. Cô đang hỏi các bạn, cô đang cho con tự động mở mic để trả lời câu hỏi câu số 3 này. Muốn điền đúng câu này thì mình phải xem đầu tiên là thì last summer quá khứ đúng chưa? Tiếp theo mình nhìn đến chủ ngữ he. Rồi, Thế trong câu ABC này có mỗi B và C là chia ở quá khứ, là động từ to be chia ở quá khứ đó, là was và were. Nhưng mà he ở đây là chủ ngữ số ít cho nên mình sẽ chọn câu B nha. Rồi, where was yeah. last summer? Chúc mừng các con. Tiếp này, 4. Yeah. Chấm chấm em chấm. Did you go? Cô đã cô mà biết cô lại hay hay. Rồi, bạn Ngọc Ánh bảo A này bạn khác thì sao các bạn khác thì Ê. sao ai Ê. Ê. đúng rồi đây ok Ê. quân cũng bảo a a à? cô vì sao vì sao vì sao Để hỏi vì sao thì y hết cả <laughs> rồi nếu mà ta chọn what thì câu này dịch là gì bạn đã làm gì khi bạn ở Đà Nẵng đúng rồi what did you do when you were in Da Nang. Ok, đúng rồi. Thế mà vì sao lại không điền được when với cả where? When did you do? When, when lại còn when, when you were in Đà Nẵng, đúng không? Where thì chắc chắn là vào đây là không đúng rồi. Làm sao mà do được cái địa điểm nào đấy đúng không? Chẳng hạn như là mình hỏi là where did you go đi thì đúng. Nên là do, do để cộng với hành động. Bạn làm cái gì? Đà Nẵng. Ở này, Did you? Did you any photos here? Okay, ABC. B. B rồi. B. Ai nữa? B. B. B. B. b b b b b Nói một lần thôi. Nói một lần thôi bạn đã bảo A. Bạn Diệu Minh bảo A à? Rồi. B là đúng. Nhưng <laughs> sao? Bởi vì sau trong câu hỏi sau khi dùng trợ động từ thì chúng ta phải để động từ để nguyên ờ, thể. Nguyên thể. Chuẩn rồi. Đây là câu hỏi yes no. Thì quá khứ chưa? Bạn có chụp bức ảnh nào đấy không? Did you take? rồi, đã có did rồi. Trong câu hỏi thì từ đơn không bao giờ từ nữa nhá. Ok. Take 好嘞。What did Nam eat yesterday? What did Nam eat yesterday? Fish. Fish, fish, fish, fish. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Fish, fish, fish. Vì sao? Vì sao? bởi vì yesterday là ờ, quét quá khứ nên mình phải dùng đúng rồi trong từ ở cột hai đúng rồi ok đúng rồi it ở đây là nguyên thể này sang quá khứ bởi vì có từ yesterday nên mình sẽ biến đổi nó thành it ate từ này nghĩa là đã ăn chưa? hôm qua nam ăn cái gì anh ấy đã ăn cá cơm và canh rồi. my birthday is chấm chấm chấm me me me <laughs> câu C như thế nào đây cô? Câu C là gì đây? Cái từ nào, giới từ nào sẽ đi với ngày? Đi. Ờ, Mẹ nhá. Đi. Đi đi. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday, on on gì? On tất cả ngày trong tuần nhá bây giờ các con muốn nhớ là cái từ gì cộng với thứ thì con cứ nhớ là on Monday đi đúng không nếu mà đã dùng on Monday đúng rồi thì chắc chắn là on Tuesday on Wednesday on Sunday chưa nhớ một từ và áp dụng cho tất cả các từ còn lại đấy thôi đúng không tiếp nào chấm chấm do you have a test today B B B đúng rồi Bi thôi, bi thôi. Là B thôi. Bi. Đầu tiên đây là động từ. Đây là câu hỏi có động từ. Mà động từ thì phải được đi với trợ động từ. Đúng chưa? Thì chắn tôi không phải chọn A được. Chọn, chọn, chọn câu R là động từ to be được rồi. Will thì không phải. Will you have? Đây không phải là sự quyết định gì cả. Không phải hỏi bạn là Will you go to the cinema with me? không phải thế. Không phải là cần đưa ra quyết định gì cả chỉ có hỏi là bạn có bài kiểm tra ngày hôm nay không Tiếp will you be Ui dễ Chị chị chị luôn luôn luôn Ai Ai Ai Rồi ok Đã à, rồi Vậy thì chúng ta có trợ từ là will à, Ok Tiếp tiếp tiếp We will meet our old friends B B Đầu tiên nói cho cô đây là thì gì đầu tiên nói cho cô đây là thì... đây là thì tương lai đơn tương lai đơn dựa vào will meet đúng không rồi mà will là tương lai mà tương lai thì mình phải cộng với một thời gian ở trong tương lai nào cho sáng yes. giờ không phải last là chủ nhật năm ngoái là quá khứ cũng không phải đấy mình chỉ có next thôi next Sunday là chủ nhật tuần sau chưa chủ nhật tới rồi là tương lai Ui, triệu từ triệu từ triệu từ mà thôi em phải cho các con ba à hai cái hai cái bài này về mà làm đó đó không được cô để cô nghĩ xem nào tôi chữa luôn đi chữa luôn đi chữa luôn đi chữa, chữa bài nó bài ba thôi bài đọc hơi hơi lâu cô sẽ chữa nó bài ba thôi nhá rồi triệu tuổi thôi hai gì hai gì đây triệu tuổi cái um, student đúng rồi đúng rồi khi mà các con muốn giới thiệu về nghề nghiệp của mình ra là làm học sinh nghiệp đấy đó là I am a student đúng không I am a student to be đi với chủ ngữ am à đi cùng với chủ ngữ ai thì phải là a bắt buộc last weekend we chấm chấm chấm chu nha trang went we went went went dạ, nha yeah. bạn châu bạn châu nhìn kỹ nha go mình họ cho mình động từ go nhưng thời gian lại ở quá khứ nên mình phải biến go thành when đúng chưa số 3 này are thời gian là gì are having lunch are having are have thời gian lunch à đã nào đã nào có nào có nào có nào rồi có nào rồi cô để nào ở cuối nhá nào ở đây nó là cái gì nhỉ các con nhỉ bây giờ bây giờ là thì gì bây giờ là thì hiện tại đơn hiện tại đơn đâu ngay bây giờ không ngay bây giờ à hiện tại tiếp diễn tiếp diễn đúng rồi tiếp diễn thì chia động từ thôi con ơi are having are having đúng rồi chuẩn luôn ok nào thời gian thời gian thời gian hỏi thời gian thì đã had yesterday đúng không rồi quá khứ đơn từ had had là nguyên thể khi muốn biến nó sang quá khứ thì mình phải biến nó thành had, had. Đúng had. đây cũng là từ bất tác nhá cái này mình phải nhớ Dung had noodles for breakfast yesterday. Hôm qua bạn Dung bạn đã ăn mì vào buổi sáng. Tiếp câu 5 nào. Đây là có lại có chữ not, nhớ là có chữ not, đây là phủ định. Rồi. Wasn't they I don't live. phải xác định là thì gì đúng không? Bạn này đơn thuần, bạn ấy đang giới thiệu về nơi nơi bạn ấy sống. I don't live in Hà Nội City. I live in Thái Bình Province. Đúng rồi. Thái Bình Province. Ok, tớ không sống ở Hà Nội mà tớ sống ở Thái Bình cơ. Rồi, nói về trạng thái hiện tại của mình. I don't live. Hoặc là nếu mà mình ừ. viết, viết rõ ra thì mình sẽ nói là I do not live đúng không? Rồi, vậy thôi. Con hiểu chưa? Có cái gì khó hiểu không? có gì chưa hiểu ông hỏi luôn này cô giải đáp luôn này triệu từ khó không không khó đâu đúng không mình biết khó là mình biết <laughs> thời gian của nó là gì thì mình sẽ điền <laughs> được thôi tiến đạt thì cô thấy đúng là khó thật ừ, đạt là con uh, nghỉ học cũng lâu rồi đúng không không phải là con nghỉ học mà trường con không dạy con lâu rồi đúng không vâng khổ thân bây giờ thì cô cũng chưa biết phải làm thế nào bởi vì là mình đang dạy học cùng cái lớp mà ừ. đúng không cô chỉ có thể là ôn tập cho con kiến thức về lớp bạn tiếng đạt lên youtube coi mấy cái thầy đó đúng rồi ở trên đấy thì cũng có bài giảng đúng bài giảng online miễn phí luôn mình không sợ gì cả thế nếu mà tiến đạt ừ, nếu mà mẹ con có trong nhóm zalo thì có thể nhắn tin cho cô rồi cô sẽ tìm bài cho con làm cũng được con ạ chứ nếu mà mình hỏng kiến thức thì cũng cũng khó đấy khó mà đi thi khó mà lên lớp được mà lên lớp 6 con biết không tiếng Đức khó lắm khó hẳn lớp 5 đến lớp 5 kiểu chơi bời ấy. kiểu chơi lắm lớp 6 à các con sẽ biết học là gì luôn <laughs> đó ok thế nhá thì cô sẽ gửi thêm cho bài cho con để làm nhá mong là dạ. tuần sau lớp các con sẽ học thêm kiến thức để cô dạy thêm cho con để đến tám nếu mà cô ơi cô ơi cô ơi sao con cô ơi ờ, Nói... thứ tư là em có đi học thêm toán nên là không đi học được. Chỉ đi học được tối thứ tạ 6 thôi cô ạ. Tí thế hả con? Tí nhỉ? Ok, được rồi. Thế thì... Thứ tư con cũng có bận một lớp tiếng Anh rồi cô ạ. <laughs> Ừ, ừ. ừ. À, Khánh Hà mở được mic này. Sao lúc nay cô hỏi thì không mở được mic, bây giờ lại mở được mic. Ừ, à, con... con chả biết. Con đấy cô ạ. Lúc em lúc hôm thứ tư em không muốn gì gì thi để các bạn thi các bạn thì học sáng nhỉ không hôm nào ấy nhỉ các bạn thì học ừ ok thế thì cô sẽ gửi cho con đề thi trước tiên là thi giữa kỳ cái đã nhá là từ unit 1 đến unit 5 ấy. còn từ unit 6 đến unit 10 thì các con chưa học đến đúng không thì vâng dạy lần lượt ở trong các buổi sau vậy nhá cô cũng không biết là khi mà các con đi thi thì các con sẽ đi thi những unit nào có các giữa kỳ thì phải là unit 1, đến 10 mà đúng không? Mà con học chậm quá do dịch đấy. Thế nhá. Thế thì <laughs> thứ tư nữa học tiếp nhá. Bạn nào mà không vào được thứ tư thì cố gắng là cô gửi bài lên rồi làm cái đấy gửi cho cô cũng được nhá. Thế chưa? Vâng ạ. À. Rồi, thứ tư chúng ta gặp lại nhau nha. Nhớ làm bài cô gửi nhá. Ok. Yeah. Dạ. Goodbye. See you on Wednesday. Ngủ sớm nhá con. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye, teacher. Bye. See you next week. See you again. Bye. Okay. Okay. Bye. See you again. See ya.